要。 thập phương giới cung dường nhất thiết Phật tôn Pháp chư Bồ Tát. Vô biên thanh văn chúng cập nhất thiết thân hiển duyên khởi quang minh đài, xưng tinh tác Phật sự phổ huân chư chúng sinh. Giải phát Bồ Đề tâm viễn ly chư vọng nghiệp viên thần vô thường đạo.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 Đôi trước Phật đài thần kính dâng nén tâm hương chi thần đặn lễ mười ba hành đầu đa khổ hẳn cao quý mà tôn giả đại ca diếp đã nghiêm cẩn hành trì. Chúng con nguyện vâng theo sự chỉ dạy của sư phụ tinh tấn thực, à, thực hành các pháp đầu đa cầu thánh quả giải thoát. Nguyện cho pháp Phật trụ dài thêm ở thế gian muốn loài lợi lạc trời người phát khởi thiền tâm tín nhân quả kính tín tam bảo phát nguyện tu hành theo chân pháp của Phật để được lợi ích hạnh phúc an vui chúng con xin thỉnh hết thầy chư hộ pháp chư chúng đa phát tâm bồ đề chư thiên chư thần các vong linh oan gia trái chủ của tăng ni phật tử à, tu tập tại chùa các chúng có duyên với phật pháp phân tập về đây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 niệm hoa vi a à, tiêu à, à, ơi a đức phật truyền sao ơi bốn phần kết tâm ơi kinh điển truyền thừa ơi mật ý như là sinh sau à, này à, đầu à, đà pháp ma hành ơi ở nơi bốn chỗ ơi thân thọ tâm pháp ơi đoạn diệt tam dụng ơi trí tâm đành lễ pháp hành đầu đà mặc y phấn a tạo nam mô thánh tăng đệ nhân đầu đà tôn giả ma ha ca diêm trí tâm đần lễ à, pháp hân đầu đà chỉ mặc ba nam mô thánh tăng đệ nhân đầu đà tôn giả ma ha ca diêm chỉ tâm đảnh lễ pháp hành đầu đà khất thực để sống nam mô thánh tăng đệ nhân đầu đà tôn giả ma ha ca diệm trí tâm đần lễ pháp hành đầu đà khất thực theo thứ lớp nam mô thánh tăng đệ nhân đầu đà tôn giả ma ha ca diệm Chí tâm đận lễ Pháp hân đầu đà ngồi ăn một lần Nam mô Thánh Tăng Đệ Nhân Đầu Đà Tôn Giả ma Ha Ca Diệm trí tâm đần lễ pháp hân đồ đà ăn bằng bình bát nam mô thánh tăng đệ nhân đầu đà tôn giả ma ha ca diệm trí tâm đần lễ pháp hân đầu đà không để dành đồ ăn nam mô thánh tăng đệ nhân đầu đà tôn giả ma ha ca diêm trí tâm đận lễ pháp hân đầu đà sống trong rừng nam mô thánh tăng đệ nhân đầu đà tôn giả ma ha ca diệm trí tâm đảnh lễ pháp hân đầu đà ở dưới gốc ờ, cây nam mô thánh tăng đệ nhân đầu đà tôn giả ma ha ca diệm chí tâm đần lễ pháp hành đầu đà ở ngoài trời nam mô thánh tăng đệ nhân đầu đà tôn giả ma ha ca diêm chí tâm đần lễ pháp hân đầu đà ở nghĩa địa nam mô thánh tăng đệ nhân đầu đà tôn giả ma ha ca diệm chí tâm đành lễ pháp hành đầu đà nghĩ ở đâu cũng được Nam mô Thánh Tăng Đệ Nhân Đầu Đà Tôn Giả Ba Ca Diếp chỉ tâm đành lễ pháp hành đầu đà không năm ngủ nam mô thánh tăng đệ nhân đầu đà tôn giả ma ha ca diêm trăm ngàn muôn kiếp ma khó được gặp người nay con nghe thấy vâng gìn giữ nguyện hiểu nghĩa chân đức thế tôn Kinh thắng tôi nghe như vậy Một thời Phật trú tại nước xá Về rừng cây kỳ đà trong vườn cấp cô độc Bây giờ tôn giả ma ha ca diễm ở tại vườn phía đông nương xá về Trong dáng đường lộc từ thiền sống tôn giả thầy nên thuyết pháp giáo giới giao thọ cho các tỳ kheo vì sao vì ta thường thuyết pháp giáo giới giao thọ cho các tỳ kheo thầy cũng nên như thế tôn giả ma ha ca diễm bạch Phật Bạch Thế Tôn tỳ khéo này khó sao thọ hoặc có tỳ khéo không chịu nghe nói Phật bảo ma ca diêm do nhân duyên gì thầy nói như vậy cả diêm bệnh phần bạch thế tôn con thầy có hai tỷ kéo một người tên ban chu đệ tử của a nan người thứ hai tên na phù tỳ đệ tử của đại mục kiền liên hai người ấy tranh luận về đa văn họ luận nghị tranh nhau để coi ai hiểu biết nhiều ai biết hơn khi ấy tôn giáo quạt đứng hầu sau Phật lên tiếng nói với tôn giả ca diễm thưa tôn giả ca diễm hãy thôi tôn giả ca diễm hãy nhân tôn giả ca diễm lớp tí kheo trẻ này trí huệ của họ kém cỏi và không lành mạnh tôn giả ma ca diếp nói với a nan a nan đến im lặng chớ để tôi đem việc thầy ra hỏi giữa chúng tăng tôn giá a nan liền im lặng bây giờ đức phật sai một tỷ kheo đi đến chỗ tỷ kheo bạn chùa và a phù tỷ nói rằng đại sư gọi hai thầy tỷ kheo ấy vâng lời phần Đến chỗ ai thì khéo kia nói rằng Đại sư gọi hai thầy thì khéo ban trụ và A Phù thì đam xin vâng giáo liền đi đến chỗ phần cúi đầu lễ chân phần rồi ngồi xuống. Thế tôn hỏi ai thì khéo ấy có thực ai thay đã tranh luận với nhau để xem ai biến nhiều ai biến hơn không hai tỷ kheo bánh phần bảnh thế tôn thần có phần bao các thầy đem những pháp quả ta dạy như tu đã la kỳ giá giá đà ưu đà na ni đà na a ba đà na y đế nhật đa giả giả đà giả tỷ tỳ phú la phú đà đản ma ưu ba đề xa đề để tranh luận để thử xem ai biết nhiều ai hơn phái không ai tỷ khéo bạch phật bạch thế tôn không phật bảo hai thầy có đem khê kính cho đến luận nghị của ta đệ tử điều phùng tử dừng dứt va tư cầu niết bàn chẳng ai tỷ khéo bạch phật bạch thế tôn có phần bảo các thầy có biến ta nói khê kính cho đến luận nghị để những người ngu si như các thầy đếm ra tranh luận ai hiểu biết nhiều ai biết hơn phải không ai tỷ khéo ấy liền đến lễ chân phần bành rằng <laughs> chúng con xin sám hối thế tôn xin sám hối thiện thể chúng con ngu si không khéo biện biện lại tranh luận với nhau phật bảo các thầy đã thực biết lỗi sám hối tội ngu si không khéo biện biệt mà lại cùng tranh luận nay đã từ biến tội từ thấy tội biến sám hối thì ở đời vì vì lai giới luận nghi phan sanh nay ta thương xót nhận cho các thầy để cho các thầy tăng trưởng thiện pháp trọn đời không thôi chuyến vì sao vì nếu người nào tự nên tội tự thấy tội tự biên sám hối thì ở đời vì lai giới luật nghĩ phát danh trọn đời không thôi chuyến ai tỷ khéo xấu khi nghe lời phật dạy hoan ý làm lễ lui ra thỉnh đại chúng quỳ gối để tán thán hạnh đầu đà thường vâng, à, chủ à, thế à, gia nơi khiến cho chúng ma sinh người an lành hạnh phúc người nam mô thánh tăng đệ nhất đầu đà tôn giả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 nhất thiết thiện thần đồng thì từ gia hồ mười ba pháp đô đa khổ hẳn cao quý mà tôn giá đại ca diếp đã nghiêm cẩn hành trì đã được Đức Phật tan dương có công năng duy trì mạng mật Phật Pháp ở thế gian, làm nơi sinh trưởng của các quả vị thánh, làm ruộng phước cho nhân thiên, cho muôn loài. Chúng con với tâm tôn à, kinh tan thán đảnh lễ mười ba pháp hành đầu đà và phát nguyện tu hành theo các hành đầu đà mà ngài Ca Diếp đã đạt thành mà Đức Phật chỉ dạy nguyện cho pháp hành đầu đà chủ lâu dài ở thế gian. Kính bật Đức Thế Tôn, À, đức thế tôn chỉ dạy cho ngài ma ca diếp thuyết pháp giáo thọ giáo giới cho chúng tỳ kheo và chỉ dạy cho các tỳ kheo không học kinh phật để tranh luận hiểu biết nhiều hơn mà phải vận dụng tu hành để điều phục sức trừ các lậu hoặc tiến đến niết bàn Chúng con xin à, nguyện vẫn theo lời của Đức Thế Tôn Học theo hẳn nguyện của Ngài Ma Ca Diếp Đại Đầu Đà Đề nhất đầu đà nương theo sự giáo dưỡng của Sư Phụ Thực hành các pháp đầu đà học lời Phật dạy để ứng dụng tu, hoài, tu hành Xoay lại tâm mình để thấy lỗi của mình sám hối tu tập để mình ngày một tốt hơn và tinh tấn tu hành cầu thánh quả cầu vô thường bồ đề làm lợi ích chúng sinh Chúng con được biết neo pháp đầu đà còn ở thế gian thì tứ thân quả vần xuất hiện chữ thiên cõi trời được tăng thêm. Chúng sinh trong ba đường ác được giảm xuống, Chúng con à, hướng nguyện cho tăng chúng an hòa kiên trì tu tập quyết chí không lui thực hành các pháp đầu đa khổ hành giúp cho pháp Phật chủ thế nơi đời khiến cho muôn loài đồng được lợi ích. Nguyện cho thiền tin Phật tử giữ vững lòng tin nơi Phật Pháp tăng tinh tấn không lui hành các thiền Pháp hộ trì tam bảo. ủng hộ chúng tăng tuyên dương chân Pháp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 Nhà nhà ấm no mùa màng tươi tốt mưa nắng thuận hòa Thiên tai thuyên giảm trên dưới đồng lòng rừng xây đất nước lại nguyện đất nước an lành dám chữ dịch bệnh mọi người về chùa lễ Phật phát khởi thiền tâm với tam bảo và chân pháp của Phật. Nguyện hồi hướng cho Phật tử thiền nam tín nữ đã về chùa phát tâm cung dường và tu tập được tăng phúc tăng duyên, dám trừ nghiệp chướng an vui hạnh phúc hồi hướng cho các vong linh có duyên với tăng ni phật tử tại chùa được nương tựa nơi tam bảo tu hành mau thoát khổ hồi hướng cho các vong linh anh hùng chiến sĩ trần vong đồng bào tử nạn sớm nương tựa về nơi chân pháp tu hành mà được giải thoát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 đồng được lên ngôi vô thượng ờ, giác tự ờ, quý ờ, phật nơi nguyện cho chúng sinh người hiểu thấu đạo từ quý à, pháp với à, nguyện à, cho chúng sinh người thâm nhập kính nhớ tả người trí tuệ như biển chúng à, sinh ơi à, quản à, lý đại chúng ơi hết na thầy không ai